Em Tuyền với Sushi xin chào tất cả quý anh chị ạ. Hôm nay là những ngày cuối tháng 5 năm 2021 thì ờ, bên em có chính sách giá mới về dòng xe Mitsubishi Atra 5 chỗ này. Thì em là một video ờ, cung cấp tới quý anh chị để quý anh chị tham khảo và cập nhật chính sách giá mới bên em. Thì ờ, đợt này đang dịch Covid-19 nên là um, việc đi lại xem xe tại showroom bên em là rất là khó khăn và quý chị cũng là ngại tiếp xúc thì uh, nếu quý anh chị quan tâm dòng xe này thì em Tuyền sẽ hỗ trợ quý anh chị là xem xe và lái thử xe tại nhà đối với quý anh chị ở Hà Nội thì uh, nếu anh chị quan tâm vui lòng liên hệ với em để đặt lịch theo số điện thoại là 0936 929 444 em sẽ sắp xếp thời gian phù hợp để qua nhà quý anh chị để quý anh chị trải nghiệm thực tế chiếc xe và lái thử chiếc xe này quý anh chị nhé thì hiện tại uh, chính sách ra mới bên em thì đang áp dụng là tốt nhất đối với dòng xe Astra số tự động uh, như đằng sau em đây thì ngoài chính sách ờ, khuyến mại của nhà máy là đang là hỗ trợ quý khách hàng là ờ, phiếu nhiên liệu trị giá 10 triệu trừ trực tiếp vào có thể trừ trực tiếp vào giá được thì bên em sẽ hỗ trợ thêm các chương trình khuyến mại và cụ thể ờ, sau khi trừ cái phiếu nhiên liệu 10 triệu đấy thì giá làm bánh của xe Astra số sàn hiện tại giá làm bánh tại tỉnh của nó là 397 triệu thì bên em đang có sẵn xe để giao ngay cho quý anh chị còn đối với lại ờ, xe Astra bản số tự động thì giá lăn bánh của nó tại tỉnh là 485 triệu và cái dòng này sẽ được tặng thêm quý anh chị nếu quý anh chị đặt xe mua xe vào ngày từ ngày 26 tháng 5 tới ngày 30 tháng 5 là bảo hiểm thân vỏ 1 năm và dán phim cách nhiệt 3M nữa quý chị nhé. Ngoài ra thì bên em sẽ có thêm cái bản Astra Premium, cái bản cao cấp nhất của dòng Astra thì nó có nhiều tính năng nâng cấp hơn so với ờ, bảng số tự động này như cân bằng điện tử này khởi hành ngang dốc này gạt mưa tự động này đèn pha tự động đó là những cái tính năng cũng nâng cấp hơn với dòng xe số tự động bản Premium thì giá năm bánh của nó nếu quý anh chị ở tỉnh là giá năm bánh của nó là 517 triệu và bên em sẽ tặng thêm cho quý anh chị bộ phụ kiện trị giá 7 triệu nữa bao gồm là đuôi nước gió này anten vây cá này cặp gương tự động và tặng thêm quý anh chị nữa là dán phim cách nhiệt 3M. Đó là các chương trình khuyến mại đối với dòng xe Astra uh, ờ, vào cuối tháng 5 năm 2021 này. Và nhiều quý anh chị uh, mua xe thì đây là cái dòng xe lần đầu quý anh chị uh, mua nên là nhiều uh, anh chị sẽ quan tâm đến thông số kỹ thuật và uh, các option theo xe thì em sẽ uh, thông tin qua để quý anh chị nắm được Xe Setra có kích thước tổng thể là 4.305mm chiều dài, 1.670mm chiều rộng và 1.515mm chiều cao. Với khoảng sáng gầm xe cao nhất phân khúc lên đến 170mm cho khả năng vượt địa hình tốt nhất trên cả những đoạn đường gồ ghề đối với mẫu xe sedan hạng B này. Xe cũng có bán kính quay vòng nhỏ nhất phân khúc với bán kính chỉ có 4,8m rất dựa tiện khi đi vào đường phố Xe được trang bị ờ, động cơ là 1.2 lít thế hệ mới với công nghệ MIVEC tiên tiến giúp cải thiện công suất và mô men xoắn cho khả năng tăng tốc tốt, tiết kiệm nhiên liệu vượt trội. Mức tiêu hao nhiên liệu của xe thì cũng vô cùng ấn tượng chỉ 4,71 lít đường trường và 5,36 lít đường hỗn hợp và 6,47 lít à, đường đô thị thôi quý anh chị ạ. Về ngoại thất của chiếc xe thì quý anh chị cũng thấy đó, đèn chiếu sáng phía trước là đèn bi led cho khả năng chiếu sáng vượt trội Cương chiếu Hậu gặp điện với bảng số tự động. Ờ, Mâm xe thì 15 inch với thiết kế mới trông hiện đại và thể thao hơn. Về nội thất bên trong xe thì dòng xe Astra có cách bố trí thông minh đem lại cảm giác rộng rãi, tiện nghi. Đối với bản số tự động thì toàn bộ ghế đã được bọc ghế da cao cấp mang lại cảm giác thoải mái khi ngồi. Xe được trang bị màn hình giải trí 7 inch tích hợp Apple Car vào Android Auto giúp cho việc kết nối điện thoại và nghe nhạc yêu thích vô cùng tiện lợi và ngoài ra thì quý anh chị có thể là tham ờ, xem được ờ, bản đồ qua thiết bị điện thoại của quý anh chị điều hòa tự động hai vùng với khả năng là làm mát nhanh và sâu đem lại cảm giác thoải mái dễ chịu trong suốt hành trình hệ thống chân ga tự động tích hợp trên vô lăng thì ờ, rất tiện lợi khi đi ở đường cao tốc về hệ thống an toàn của chiếc xe Astra thì xe được trang bị túi khí đôi phía trước và hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống phân phối lực phanh EBD. Đối với bản Astra Bravum thì được trang bị thêm hệ thống à, khởi hành ngang dốc này, hệ thống cân bằng điện tử và hỗ trợ lực phanh khẩn cấp. Đó là tất cả những thông tin mà em muốn cung cấp tới quý anh chị qua video này. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi video của em và hy vọng là quý anh chị sẽ ủng hộ em